na dinana elan Giêsu trăm ruôi cầu trụ tí nong chàng hin ê dài cầu nào cầu lành sơ này ở Giêsu trụ cầu đi na nào ở Giêsu phú y bray cầu tu kiềm hin y tơ tru ti buồn chẳng bin hóng ai tiền cầu màu trắng tung lắm cây so ồ cầu màu trắng nè lắm cây mờ blue sợ nâng câu túi ế lan giêsu tí lộn lộn hình gầm ruôi na nào ở giêsu phú y đây câu Dầm nên y tơ Câu vô y xin Câu máu trang trồn Bia ta câu đi Rú tiêu cầu chẳng giang ngang chẳng muốn làm cầu bray có lên vàng đuổi đi nà nào cầu màu trắng tốn á văn gram ruồi bia ta dinh tàng tơ trú ti đông ở Giêsu phố y bray cầu tốn kèm hình y tơ chẳng biết không ai đi ở Giêsu phú y bray cầu tu chẳng hình y tơ câu vô y xin câu mô chẳng trùn bia ta cầu đi tru phi buồn chẳng biết không ai đi câu mô chẳng trùn biết ta câu đi tru ti buồn chẳng biết thắng ai đi